Chào các bạn, shop hàng nội địa Nhật rẻ hơn khuyến mãi xin giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm. Loa Pioneers 180A là một hệ thống loa theo đuổi chủ nghĩa hiện thực hình ảnh âm thanh bằng cách sử dụng màng loa hợp kim boson. Pioneers 180A được sản xuất năm 1982, giá loa loa Pioneers 180A vào khoảng 55.000 yên, tương đương 11 triệu tại thời điểm đó. Cấu tạo loa Pioneers 180A, loa trầm loại hình nón 32cm được truyền ở mức thấp, một mạch từ có đường kính ngoài 165mm được sử dụng làm đơn vị này, ngoài ra, độ dung không cần thiết được triệt tiêu bằng cách cố định chắc chắn khung đúc, nhôm mạnh vào bề mặt vách ngăn bằng 8 ốc vít. giải trung có loại tầm trung cân bằng 12cm. Bằng cách sử dụng màng loa B, hợp kim, hợp kim boson làm vật liệu màng, chúng tôi đã có được chất lượng âm thanh cốt lõi với các đặc tính thoáng qua tuyệt vời. Ngoài ra, bằng cách áp dụng hợp kim B cho cả phần hình nón và phần vòm trung tâm, ổ đĩa cân bằng sẽ cải thiện kết nối âm thanh bằng cách nghĩ ra từng góc đỉnh thực hiện băng thông rộng. Các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với shop qua Zalo 0909306149, shop gửi hình chi tiết và tư vấn thêm cho các bạn nhé.